Xin chào mọi người và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xem những cái thông tin cơ bản nhất về máy của mình như là về CPU, về RAM, về main và về card đồ họa của máy Immersion CPU Z. Đầu tiên nếu các bạn chưa sở hữu phần mềm thì các bạn hãy tải phần mềm theo cách của mình đã hướng dẫn ở trên à, video. Đầu tiên mình vào trang chủ của CPU Z, nhấn phần download, setup và tiếp tục nhấn download. folder của sản phẩm rồi ok các bạn đợi cho quá trình download hoàn tất thì hãy mở file lên và cài đặt đúng theo hướng dẫn của chương trình Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất thì các bạn hãy mở nó lên và đợi trong giây lát đây thì chúng ta có một cái bảng CPU CPU chúng ta có processor name tức là tên của chip mã chip là Skylake tức là thế hệ thứ 6 TPD max ở đây là 45W tức là tiêu thụ điện năng tối đa của chip đang ở mức 45W chip đang chạy tiến trình 14 nanomet và hiện tại thì đã sản xuất những con chip chạy tiến trình 10 nanomet đầu tiên ở trên cái thiết bị như là máy tính bảng hoặc là laptop chúng ta có 4 nhân và 4 luồng 4 co và 4 twist Tiếp theo là về RAM, ở đây chúng ta có loại RAM là DDR3 Tổng dung lượng của RAM là 8GB Và nó đang chạy đua channel, tức là đang chạy sóng Và bây giờ chúng ta sẽ sang mục SPD Và mục này sẽ sâu cho chúng ta cái slot RAM của chúng ta có gì Thì ở đây slot 1 của mình là một cái RAM 4GB 3 Samsung và slot 2 là một cây RAM 4GB nữa cũng là DDR3 là của hãng Microntech và sang đến mục graphic thì ở đây là các đồ họa của chúng ta chúng ta sẽ có hiển thị tên của chiếc các đồ họa này mình có một chiếc Vega onboard Intel HD Graphics 530 thế hệ thứ 6 được Intel tích hợp sẵn của chip của mình Tiếp theo thì mình có một chiếc card của Nvidia là chiếc GeForce GTX 960. Nó có 4GB memory, 4GB RAM cùng với bộ nhớ trong và DDR5 và nó hỗ trợ mình khá là nhiều trong những công việc hàng ngày như là làm đồ họa những cái công việc liên quan đến tính toán khá nhiều cũng như là việc giải trí và chơi game của mình các bạn nên chọn một chiếc máy có các đồ họa nếu các bạn có nhu cầu trải nghiệm cao hơn về máy tính